motor rất là mạnh thì à, chúng ta có thể thấy là cái tiếng motor nghe rất là đầm Đấy, cái điều đầu tiên à, khi à, tất cả anh em chúng ta có uh, xem video thì chúng ta hãy nhìn thấy uh, đó là uh, khi mà uh, nhôm được cắt thì uh, những cái đề C rất là mỏng và nhỏ như thế này đấy tự động trượt trên cái máng trượt đề c kênh chuyên cung cấp về tất cả các sản phẩm Việt Nam cần lương khởi nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay và ngoài ra kênh này còn hỗ trợ tất hỗ trợ xử lý khắc phục tất cả những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng à, và ngày hôm nay thì à, xin giới thiệu những cái chị các bạn dòng máy cắt nhôm hai đầu à, của nguyên bản 2020 mới nhất năm 2020 mới nhất của năm 2020 của công ty cổ phần xuất khẩu Factor Việt Nam và anh chị cũng đã biết trên thị trường Việt Nam hiện nay thì cái hệ nhôm cái thị trường nhôm đang rất là phát triển đấy là thứ hai nhất thứ hai là nó ra đang ra rất nhiều những bản nhôm khác nhau như ờ, trên tay em đây thì đang là một cái bản nhôm rất là lớn bản nhôm là 12 phân 10 phân đấy bản nhôm ờ, không bao nền vàng bao thép à, đối với hệ nhôm này thì một số những dòng máy thông thường trên thị trường hiện nay thì nó sẽ không cắt được nhưng mà ngày mai thì đối với các máy cắt nước hai đầu 08S này bên em thì nó sẽ cắt được sẽ giải quyết được cho các bạn vấn đề tình trạng đó là cắt được những cái bản nhôm là 12 phân và rộng hơn như này nữa bản này có 10 phân thôi đó và sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết như là tổng quan để anh chị các bạn có thể là chi tiết và rõ hơn một chút về con máy cắt nhôm hai đầu 08S phiên bản của đời năm 2020 này ở trên màn hình anh chị và các bạn đây thì nó gồm có hai đầu máy mỗi một đầu máy thì ờ, đầu máy số 1 là đầu máy cố định thì sẽ có một piston và đầu máy số 2 là đầu máy ờ, di chuyển thì nó sẽ có hai piston để nó giữ được những cái ờ, cây phôi thừa cây nhôm dài 6 mét Đấy. và anh chị các bạn có thể thấy này hệ thống mặt bích của đầu máy này đầu máy mặt số 1 và đầu máy số 2 thì tất cả những cái bệ thép đỡ được đều thép bệ thép nguyên khối nguyên tấm chống cong vinh Đấy, tất cả thép là thép trắng không han gì à, cái mặt đích này thì anh chị có thể thấy này à, tính về nói về tính cơ khí độ chuẩn xác cao thì khe rãnh đẩy nữa ra vào rất là nhỏ vừa khít cái nữa ra vào để đảm bảo là cái máy này rất là ổn định và cái ờ, có độ chuẩn xác cao tuyệt đối thì nếu như mà khe rãnh này nó to nhỏ như thế này á mà nữa ra vào nó bị biêng thì nó sẽ ăn vào hai cái bên này nhưng đối với con máy này thì cái cho nên là cái lưỡi khe rãnh này nó thể hiện là cái độ chuẩn xác là cực kỳ tuyệt đối và khi mà các nhà máy đã xiết các cái nục giác này rồi thì nhà máy còn chốt các cái định vị này nữa Đấy, để đảm bảo là cái mặt đích của nó và cái độ ổn định của nó là chắc chắn và ổn định lâu dài nhất như tôi đã nói thì à, sẽ có 3 piston kẹp này à, vâng anh chị và các bạn đã thấy này đối với con máy này thì chuyển góc hoàn toàn bằng piston và piston là đỡ đầu máy bằng những hai miếng thép ở mặt trước và mặt sau này Đấy, hoàn toàn là thép tấm nguyên khối không à, han gì thật trắng luôn chống cong vênh và hệ thống chuyển góc hoàn toàn bằng piston à, nằm ở phía sau đầu máy này Không giống những dòng thông thường trên thị trường Việt Nam thì hiện nay thì cái tông nằm ở phía bên dưới đầu máy và nó có hệ thống bánh răng hoặc là vòng bắn ngược bên dưới này đấy thì nó sẽ anh sử dụng anh chị và các bạn sử dụng một lâu dài thì nó sẽ không đảm bảo như dòng này dòng này là sử dụng cải tiến mới bây giờ à, trên mỗi một đầu máy thì sẽ có thiết kế đó là hai hệ thống piston ờ, hệ thống vòi phun dầu tự động thông minh thì nó khi anh chị và các bạn cắt thì nó tự động là phun ra bảo vệ cho hệ thống nước cắt bên trong này nhất nó bảo vệ cho nó cắt này không bị han gì này đấy tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều cái thứ hai nữa là nó giảm cái lượng nhiệt khi cho anh trong quá trình anh chị vận hành và sử dụng đấy mà mặt cắt là sẽ sắc mịn hơn rất là nhiều đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì sẽ được thiết kế đó là hai cái máng trượt DC với độ nghiêng thì khi chúng ta cắt thì tự động trượt xuống và đi ra ngoài đấy ở đây là anh chị thấy này rất là bóng này sáng này đấy không lo no về vấn đề bị han gì Đấy, nó rất an toàn khe rãnh cả đầu mối số 1 và đầu mai số 2 này rất là nhỏ vừa khít với đường nữa ra vào đây và sau đây em sẽ sẽ đẩy nữa ra vào cho anh chị thấy anh anh chị có thể thấy thôi đó đấy anh chị thấy thấy không nữa ra vào rất là nhỏ vừa khít với lại à, đường nữa luôn đấy nên cho nên là không no với tình trạng là bị à, hút DC vào đấy, thì cắt xong thì DC sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài đây là hệ thống à, chốt đạm hơi ở máy số 2 này đấy, khi chúng ta di chuyển đến kích thước xong thì thay vì khóa tay như thế này thì anh chị các bạn chỉ cần chốt hơi này thôi đấy di chuyển rất là nhẹ đấy, anh chị di chuyển đầu máy sau này đấy, khóa hơi lại đấy, rất an toàn rất là chắc chắn đấy ạ rồi anh chị à, thấy đây là hệ thống bảng điều khiển của máy này thì máy thì sẽ có các cái nút bấm này đối với con máy cắt nhôm hai đầu 08s này thì sẽ chuyển được hai góc cắt được hai góc 45 và 90 đấy đây đây là chuyển góc đầu máy số 1 này đây là đầu máy số 2 này còn cái này là nút này thì anh chị các bạn à, sẽ lựa chọn anh chị muốn cắt đầu máy số 1 hay đầu máy số 2 riêng biệt hay là song song cả hai đầu máy cùng một nút đấy đây là nút kẹp piston này khởi động motor này dừng motor và cắt này đấy cái điều đặc biệt à, và sự cải tiến mới đó là trên con máy cắt nhôm hai đầu 08S này của chúng tôi á, thì sẽ tích hợp đó là hệ thống à, đèn báo tín hiệu đó là nguồn điện đi vào là bao nhiêu để anh chị cho anh chị và các bạn kiểm soát được cái lượng nguồn điện đi vào nó có ổn định hay không có đảm bảo hay không đấy đây là nguồn điện đi vào đang là 232V này đấy anh chị thấy đây nguồn điện đi vào 232V này và đầu máy số 2 thì sẽ được di chuyển và ờ, sẽ đỡ được trên 4 cái ổ bi như này đấy mỗi bên là hai cái và sẽ di chuyển trên hai chục dây ờ, dây đặc phi 42 và nằm bệt với thân máy không có kê đấy sẽ đảm bảo cho cái sự ổn định lâu dài sự bền nhất nếu mà đường dây kê thì khi chúng ta vận hành lâu dài thì rất hay bị cong võng đường dây nó không đảm bảo Đấy, còn đối với cái đường dây đặc phi 42 nằm biệt thân máy này thì anh chị các bạn di chuyển thoải mái không lo về vấn đề bị cong võng đường dây không bị lo bị ờ, nầy cóc hay là bị vấn đề là cái độ cân bằng là không có thước thì ờ, bị được khắc chìm đấy khắc ờ, khắc lên đây không lo bị vấn đề tình trạng nó lại bị phai mờ cái thước này đấy, khi anh chị sử dụng lâu dài không lo bị phai À, đây là thân bệ của máy thì anh chị đã thấy là thân bệ của máy thì máy được sơn tinh điện 100% toàn bộ sơn toàn bộ thân máy là cũng như là gầm bệ máy để giúp đảm bảo là máy sẽ được bảo vệ tốt hơn không bị han gì Đấy. máy thì tôn thép rất là chắc chắn này Đấy. tôn rất là chắc Đấy. không giống như những dòng thông thường những dòng rẻ tiền thì tôn thép rất là mỏng Đấy. anh chị bạn ạ trọng lượng của máy rất là nhẹ Đấy. thì khi ờ, chúng ta vận hành thì rất hay bị rung bị nắc Đấy còn đối với dòng này thì trọng lượng thân máy lên đến ờ, hơn một ờ, tấn anh chị bạn hơn một tấn thì sẽ đảm bảo ờ, cái trọng lượng của nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều và đầm máy hơn khi chúng ta cắt chúng ta vận hành thì sẽ không bị rung không bị nắc rồi như tôi đã giới thiệu lúc ban đầu ấy thì con máy này thì nó chuyển góc hoàn toàn bằng bít tông đây là hệ thống bít tông nằm ở phía sau đầu máy này nó sẽ đẩy đầu máy chuyển góc Đấy, và đỡ đầu máy bằng những trên những hai tấm thép rất là dày như thế này à, không giống những dòng thông thường thì là sẽ có một hệ thống piston ở nằm bên dưới đầu máy và bên phía trước kia là sẽ hệ thống bằng vòng bánh răng thì là sẽ không có những bệ thép như thế này thì phía sau này thì nó chỉ là những bệ gang thôi ờ, trời cái trụ gang thôi nó rất là sơ sài rất là yếu đấy và con máy này thì sẽ thiết kế là hai piston để đẩy nữa ra vào một piston hơi và một piston dầu piston dầu này sẽ hỗ trợ cho piston hơi đẩy nữa ra vào nó sẽ được êm hơn nó sẽ tịnh tiến dần đều hơn không bị giật đấy ở đây là hệ thống chuyển góc đỡ đầu máy bằng những bệ thép nguyên khối luôn đấy cả đầu máy số 1 và đầu máy số 2 đây là hệ thống ờ, điện của máy thì máy sẽ dễ gồm có một ờ, hai cái ờ, cục khởi động từ này cục chống đầu pha này chống vào pha này sẽ có tác dụng là bảo vệ cho hệ thống điện bảo vệ hệ thống điện và hệ thống motor tránh tình trạng là lưỡi cắt quay ngược lưỡi làm hỏng me hay là gậy nữa rất là nguy hiểm đấy cục cầu chì này át tổng này đấy đây là hai cái lơ ne cảm biến nhiệt này hai lơ ne này nó sẽ bảo vệ cho motor khi mà hoạt động quá tải thì nó sẽ động ngắt thì sẽ giúp cho bảo vệ motor sẽ tốt hơn tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều và cái điều đặc biệt là cái con máy cắt nhôm hai đầu 08S này thì nó sẽ có cái bộ chuyển đổi nguồn về 24V bộ chuyển đổi nguồn này 24V nó có tác dụng gì thì à, anh chị các bạn à, xem ở phía bên dưới này bên dưới này thì nó sẽ có các cái bộ à, điều khiển hơi đó là van điện tử một đầu và hai đầu Đấy, thì cái uh, bộ chuyển đổi 24V thì nó sẽ giúp cho bảo vệ cho hệ thống uh, van điện tử này nó sẽ giảm được các cái tình trạng bị chập cháy làm hư hại các thiết bị van điện tử này Đấy, sẽ giúp cho cho tuổi thọ của van điện tử này nó sẽ tăng hơn nó sẽ cao hơn rất là nhiều anh chị cho bạn dùng ổn định lâu dài và sẽ bền hơn với cái lực motor rất là mạnh thì à, chúng ta có thể thấy là cái tuyến motor nghe rất là đầm Đấy, cái điều đầu tiên à, khi à, tất cả anh em chúng ta có Ờ, xem video thì chúng ta hãy nhìn thấy ờ, đó là ờ, khi mà nhôm được cắt thì những cái đề C rất là mỏng và nhỏ như thế này đấy tự động trượt trên cái máng trượt đề, đề C thì nó sẽ rất là an toàn đấy và nó sẽ đảm bảo cái vấn đề sản xuất cho anh em và đây chính là nhôm sinh pha dày 2 ly 2 đấy, chính hãng thì anh em có thể thấy với cái sản phẩm 08m đấy cắt rất là ngọt lưỡi cắt là 450 Đấy, thương hiệu lưỡi Wagen Đấy, rất là sắc ngọt và về cái sản phẩm này thì công ty chúng tôi có thể là bảo hành lưỡi cho anh em đó là 6 tháng về cái vấn đề mặt cắt và đây là sản phẩm cắt chưa có dầu làm mát Dạ vâng, và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn một dòng máy cắt nhôm hai đầu 08m phiên bản của năm 2020 đang là cái dòng máy cắt nhôm với mức đầu tư phù hợp với khối lượng công việc uh, ờ, tập trung và thứ hai nữa là với mức đầu tư chúng ta đầu tư ra không quá nhiều và mức thu hồi vốn rất là nhanh à, ngoài ra thì công ty chúng tôi thường cung cấp đầy đủ tất cả những dòng máy khác như máy cắt nước hai đầu từ dòng 05, 06, 2008, 09 hay là F90, 99 và tất cả những dòng sản phẩm khác được dập máy đố đen khí hay là máy con khóa hay là những cái máy uốn vòng à, để được biết thêm chi tiết anh chị các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với đại em cải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam đó là gần công viên Suối Tiên quận 9 Hồ Chí Minh một lần nữa thì ờ, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian xem và những video xem những video của công ty của chúng tôi anh chị thấy hay hãy đăng ký kênh để được theo dõi thêm nhiều những video mới một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại